từ cổ chí kim, đây luôn là kỳ vọng của cha mẹ với con mình. Cha mẹ hy vọng chúng luôn gặp may mắn và được hưởng phúc, luôn hết lòng sống vì con cái. Kỳ thực, phúc báo của con cái đều có liên quan tới chính bạn. Từng lời nói hành động của chúng ta đều là vận may và tu dưỡng cả đời của con cái. Cha mẹ hành thiện tích đức, con cái sẽ được lưu danh. Câu chuyện đầu Yên Sơn dạy con dưới đây chính là minh chứng xác thực Câu chuyện Đậu Yên Sơn dạy con Đậu Yên Sơn là ai? Đậu Yên Sơn là nhân vật thường được nhắc đến trong những bài giảng đầu tiên của nhà học. Trong Tam Tự Kinh có hai câu thơ rằng Đậu Yên Sơn hữu nghĩa phương Giáo ngũ tử danh câu dương Nghĩa là Đậu Yên Sơn có đạo đức dạy năm con đều lưu danh Đậu Yên Sơn tên thật là Đậu Vũ Quân sống vào thời Chu sau thời Ngũ Đại Thập Quốc Nhà ông ở Ngư Dương thuộc nước Yên Cổ nên mọi người gọi ông là Đậu Yên Sơn. Ông sinh ra trong một gia đình danh giá, gia cảnh khá giả, sống trong dung lụa. Ông được chiều chuộng nên từ nhỏ đã không phải động tay làm việc. Vì thế tính tình ngỗ ngược hay bắt nạt người nghèo khổ. Khi thành gia lập thất, hơn 30 tuổi mà vẫn chưa có mụn con nào. Trong lòng ông lo lắng e rằng sẽ không có người lo hương hỏa cho tiên tổ. Một đêm, ông nằm mơ thấy ông nội và người cha quá cố của mình nói với ông Vũ quân, con làm làm nhiều việc bất nghĩa như vậy Kiếp này vận mệnh không tốt, không những không có con đối giỏi mà thọ mệnh cũng rất ngắn ngủi Nếu muốn trường thọ và kéo dài hương hỏa tổ tiên phải mau quy tâm hướng thiện Từ nay trở đi phải thật tâm hối cải, sửa chữa những lỗi lầm trước kia mà hành thiện tích đức mới có hy vọng thay đổi được số mệnh Phúc báo của con cái từ việc làm thiện của cha mẹ Cưu mang bé gái bị người hầu bỏ lại Đầu yên sơn tỉnh dậy Mồ hôi toát lạnh cả người Ông đem lời của ông đội Và cha điểm hóa trong mơ Ghi nhớ nằm lòng Ông lập chí từ nay về sau hối cải hành thiện Tích âm đức Quyên tiền cứu dân nghèo khổ Ông xây cầu làm đường Làm rất nhiều việc thiện Gia đình họ đậu có một người làm trong một lần Túng Thiếu đã dại dột lấy trộm tiền của chủ nhân. Anh ta lo lắng bị phát giác và bị phạt, liền viết một phiếu gán nợ, buộc ở cổ tay đứa con gái 12 tuổi. Trên phiếu đó viết, tôi bán đứa con gái này, bồi thường số tiền đã lấy trộm. Sau đó người hầu này trốn biệt tích nơi đất khách. Đầu Yên Sơn biết chuyện trong lòng rất thương cảm cho cảnh không nơi nương tựa của đứa trẻ. Ông lập tức đốt hủy phiếu gán nợ kia nhận đứa bé làm con nuôi. Ông cũng dặn vợ rằng phải nuôi nấng tốt đứa bé này, sau này lớn lên sẽ tìm một người tốt để gả. Cô bé sau khi trưởng thành được đầu Y Sơn chuẩn bị của hồi môn, rồi chọn gả cho một người chồng hiền đức. Người hầu kia biết được chuyện này vô cùng cảm động. Anh ta liền quay trở về đậu gia, quỳ xuống khóc lóc sám hối về sai lầm trước kia của mình. Đậu Yên Sơn không những không truy cứu chuyện cũ mà còn khuyên hối cải làm người tốt. Người hầu trong nhà chứng kiến cảnh này thì vô cùng cảm động, trả lại túi tiền cho người đánh mất. Một tối rằm tháng giêng năm nọ, đầu Yên Sơn đến thắp hương bái Phật ở chùa Duyên Khánh, bỗng nhiên nhặt được một túi tiền ở bậc thang bên cạnh hậu điện. Bên trong túi tiền chứa 200 lượng bạc ròng, 30 lượng hoàng kim. Ông nghĩ cái này nhất định là người khác bị thất lạc rồi. Sáng sớm hôm sau, đầu Yên Sơn đã vội đi đến chùa để chờ người mất của. Chỉ chốc lát sau, từ xa xa có một người mặt mày ủ rũ, vừa khóc vừa bước tới. Ông bước đến hỏi người này vì sao khóc. Anh ta thật tình kể, cha tôi phạm tội, sắp sửa bị đầy đến vùng biên cương hoang vô sung quân. Vì để chuộc tội cho cha, tôi khẩn cầu năn nỉ tất cả mọi người thân thích, thật vất vả mới mượn được một số bạc đều cho hết vào trong một cái trong túi, thời khắc không dám rời thân. Ai ngờ đêm qua cùng một người bạn uống rượu say về sau hoa mắt ván đầu. Không biết chuyện gì xảy ra, túi tiền cũng không còn đâu nữa. Không có tiền tôi làm sao chuộc tội cho cha. Nói rồi anh ta càng gào khóc to hơn. Nghe anh ta nói vậy, đầu Yên Sơn biết người này chính là người mất của. Sau khi kiểm chứng Ông không chỉ trả lại số bạc bị mất mà còn tặng thêm cho anh ta một ít của cải. Người kia vô cùng xúc động. Anh nói lời cảm tạ rồi ra đi. Phúc báo của con cái, cha mẹ hành thiện tích thành. Đầu Yên Sơn đã làm rất nhiều chuyện tốt. Bạn bè thân thích có tang sự mà không có tiền mua quan tài, ông đều bỏ tiền ra mai tán chôn cất chu đáo. Có nhà nghèo không có tiền gả chồng cho con gái, ông đều đứng ra giúp đỡ. Có người nghèo khó không biết làm sao để sống, ông cho vay tiền làm vốn để bán buôn. Đậu Yên Sơn vì làm việc thiện giúp người, cho nên cuộc sống của mình cũng rất đơn giản tiết kiệm. Ông còn xây thư viện 40 gian mua mấy nghìn quyển sách. Những học trò nghèo có chí mà không có tiền theo học, thì dù có quen biết hay không, chỉ cần đến thư viện đọc sách, ông đều giúp đỡ tiền học phí và sinh hoạt. Cứ như vậy, sau khi ông xây thư viện đã đào tạo được rất nhiều nhân tài hiếu học. Cha mẹ có tình yêu thương, con cái có tài năng. Có người nói, gia đình có tình yêu thương mới có thể nuôi dưỡng được những đứa trẻ có tình yêu thương. Nhà là nơi cho chúng ta cảm giác an toàn, gia đình có tình yêu thương, con cái mới thực sự có sức mạnh. Trẻ có tình yêu của cha mẹ là may mắn nhất. Nguyên nhân vì khi nhìn thấy tình cảm tốt đẹp trong gia đình nội tâm sẽ luôn tràn ngập sự hạnh phúc. Người như vậy sẽ không tự ti, càng không ngạo mạn, có gốc rễ giáo dưỡng tận trong tâm. Có nhà tâm lý học từng nói, vận mệnh của con cái có liên quan nhiều nhất tới cha mẹ. Nếu cha mẹ có tình yêu thương, con cái sẽ mãi mãi cảm thấy luôn tràn đầy hạnh phúc. Con cái là tấm gương soi của mỗi người làm cha mẹ. Chúng ta muốn biết một đứa trẻ có tốt hay không chỉ cần thông qua cha mẹ chúng Chắc chắn các bố mẹ không ai muốn con cái sau này lớn lên mắc phải những hoàn cảnh như trên. Các nhà khoa học đã chứng minh nhiều rằng bé gái lớn lên thường có xu hướng chọn chồng giống bố mình, bé trai lớn lên sẽ chọn vợ có những nét tính cách như mẹ mình. Cha mẹ yêu thương kính trọng nhau chắc chắn sẽ nuôi dưỡng được những đứa con hiểu chuyện và có tài. Cha mẹ cần cù tiết kiệm, con cái sẽ thuận lợi may mắn. Chính là cái gọi là người chuyên cần có thể làm giàu, người xa xỉ, phúc không thể dài. Sự xa xỉ, lãng phí của cha mẹ chính là hành động hủy hoại cả đời con cái. Một đứa trẻ có may mắn và phúc báo, tất phải học cách chuyên cần chăm chỉ. Gia đình họ giả trong tứ đại danh tác Hồng Lâu Mộng chính là ví dụ minh xác nhất. Là gia đình phú gia quyền quý, ăn chơi xa hoa lãng phí quá mức, khiến con cháu chỉ biết ăn chơi hưởng lạc cuối cùng dẫn đến gia đình suy tàn lụi bại. Một gia đình lãng phí, xa hoa quá mức giống như một loại độc dược, có thể phế bỏ con cháu. Duy chỉ có tiết kiệm, người ta mới học được cách biết đủ làm vui, con cái mới có thể an ổn trọn đời. Gia đình có truyền thống tiết kiệm là gốc rễ lập thân của con cái. Tục ngữ có câu, thụ nhân dĩ ngư, bất như thụ nhân dĩ ngư nghĩa là lưu lại tiền tài của cải cho con cái, không bằng dạy chúng học cách cần cù tiết kiệm. Khi con bạn học được cách tiết kiệm, cần cù cố gắng nỗ lực để đạt được thành công. Khi đó mới có thể nắm giữ được chân lý sống lớn nhất của đời người. Đây mới là quà tặng lớn nhất bạn dành tặng cho con. Sự hiền đức của cha mẹ chính là phúc báo của con cái. Trong kinh Phật có viết, mà khinh tiểu thiện dĩ vi vô phúc, nghĩa là đừng xem thường cái thiện nhỏ, đừng cho rằng nó không phải là phúc đức. Phúc báo của một người không tách rời khỏi việc hành thiện và luôn giữ thiện niệm trong sinh hoạt hàng ngày. Việc giáo dục con cái cũng lại là như vậy, thiện lương hiền đức là phúc báo lớn nhất. Cổ nhân giảng trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Gieo trồng cây nhân đức, con cái sẽ nhận được phúc báo. Đó chính là phúc phận của con cái. Một gia đình luôn tích đức hành thiện, mới có thể có những đứa con thiện lương. Tâm chúng sẽ luôn có thiện niệm, kết thiện duyên hành thiện ở khắp nơi, từ đó luôn gặp may mắn và luôn được thần Phật bảo hộ giúp đỡ. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Công tham của người, tức thì đắc phúc báo Đắc phúc báo trong kiếp này là nhờ phúc phận tích được ở kiếp trước Tuy nhiên, cũng có người vừa tích đức được ở đời này thì phúc báo liền tới. Người Trung Hoa xưa tin vào nhân quả báo ứng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Điều này được tương truyền lại qua những câu chuyện lịch sử. Nén bạc bỏ quên của ông chủ cửa hàng gạo. Đứa bé mãi chơi bỏ quên nén bạc trong đấu gạo. Năm gia tỉnh thứ 14 Tân Dậu 1561, thời nhà Minh tại Bắc Kinh xảy ra nạn đói lớn. Tại huyện Gia đình Phủ Tô Châu có một cửa hàng gạo, ông chủ có cậu con trai 4 tuổi. Vì yêu thương cậu bé, ông chủ đưa cho con một thỏi bạc đem ra chơi đùa và kệ đó. Đứa trẻ vùi bạc vào trong gạo chơi đùa như vậy thật lâu. Khi đứa trẻ đã mệt thì để quên trong gạo và đi vào phòng. Khi thằng bé vừa rời đi thì có vị khách tên giáp mổ tới mua gạo. Ông chủ bèn dùng đấu đông gạo bán cho khách Không biết con trai đã vùi bạc vào đó Sau khi về nhà Đổ gạo trong túi ra Anh mới phát hiện trong đó Có ba lượng bạc nên vô cùng vui mừng Vợ anh ta thấy vậy liền khuyên Bạc này nhất định là ông chủ tiệm gạo bỏ nhầm vào Hôm nay anh được nó Sợ rằng sẽ hại một số người vô tội Chi bằng nhanh chóng trả lại đi như vậy ông chủ nhất định sẽ tạ ơn anh và cả hai cùng có lợi. Cảm tạ bằng nửa lạng bạc. Ban đầu anh ta không nghe, vợ anh nói đi nói lại tới ba lần, cuối cùng anh mới mang bạc tới tiệm gạo. Ông chủ tiệm vốn cho rằng bạc bị mất là do người hầu lấy, nên lấy roi đánh đập. Cả nhà đang trong trạng thái lo lắng, mệt mỏi. Vậy nên khi người khách hàng tới trả bạc, ông chủ tiệm vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm kích. Ông liền lấy một lượng bạc ra cảm tạ Trên đường về nhà Giáp mổ gặp phải một người bán lợn con Nên dùng 3 đồng tiền mua một con Vợ anh ta sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện liền bảo chồng thả con lợn đuôi ở sân sau nhà Mấy ngày sau, con lợn trong khi đào bới cỏ đất sau nhà liền đào nổi lên một vò gốm Vợ chồng giáp mổ mang về và mở ra xem Trong đó đầy bạch kim phải tới mấy trăm lượng không tham bạc rơi đắc phúc báo Túi bạc của người nghèo làm mất Tháng 3 năm thuận trị thứ 10 triều thanh Có lão nông tên Hoàng Trung sống Tại làng Long Khê cùng con trai Chèo thuyền tới Trường Châu mua phân Và cặp bến tại một bến cảng Khi họ ăn cơm xong Họ cùng đi tới nhà vệ sinh gánh phân thì phát hiện một túi tiền của ai đánh rơi liền mở ra xem và phát hiện bên trong có 6 thỏi bạc. Ông cho rằng đây là túi bạc của một người nghèo đi vệ sinh làm mất. Nếu vậy số bạc này sẽ ảnh hưởng tới tính mệnh, nên cấm sào đợi chủ nhân tới tuy nhiên. Con trai ông lại không nghĩ vậy, vì cho rằng cha bảo thủ, cậu giận và cãi lời cha rồi bỏ về. Chuyện rằng cha anh này bị cường đạo trên núi vu cáo nên bị nhốt trong nhà tụ Chương Châu. Hôm qua anh có đến nhờ một thân sĩ nổi tiếng Nhờ cậy ông cầu xin quan phủ và hứa sẽ trả ơn 120 lượng bạc. Về nhà anh ta đã bán ruộng vườn, nhà cửa, vay mượn bạn bè người thân chỉ được một nửa tiền. Đợi thái thú cho nộp tiền bảo lãnh nên mang theo người. Không may tới đây thì muốn đi vệ sinh, liền cởi ra rồi quên. Đắc Phúc báo nhờ trả lại số vàng và từ chối nhận tạ ơn. Sau khi hỏi han tỉ mỉ biết chính xác đó là bạc của anh chàng này, Ông liền trả lại anh số bạc và từ chối nhận tạ ơn, rồi lên thuyền đi về. Đi nửa đường, thuyền ông lão gặp mưa to gió lớn nên ông chèo thuyền vào một ngôi làng vắng. Do bờ sông mưa lớn cuốn trôi nên bị sạp xuống, trong đất bỗng xuất hiện một đàn thờ bịt kính bằng thiết. Nghĩ rằng có thể dùng làm thùng chứa gạo, vì nặng nên phải dùng hết sức mãi mới kéo được vào thuyền. Tới nửa đêm mưa tạnh, ông mới nhẹ nhàng chèo thuyền về nhà con trai ông sau khi tức giận bỏ về, liền kể lại câu chuyện cho mẹ nghe. Hai mẹ con vì tức giận ông lão nên không chiêu mở cửa, khiến ông đành nói dối họ trên thuyền có một đàn thờ kho báu ra khiêng vào nhà. Sau khi đục ra, quả nhiên trong đó đều là bạc, tới hơn cả nghìn thỏi khiến lão nông và gia đình sững người không tin vào mắt mình. Người hàng xóm xấu tính chịu trách phạt. Ông Hoàng có một người hàng xóm xấu tính, hay đố kỵ soi mói gia đình ông. Vì cách nhau một bức tường nên vô tình chị ta biết được sự tình trong gia đình ông và đi báo quan phủ. Cáo trạng ông Đào trộm tiền của người khác. Huyện lệnh cho người bắt ông lão giải lên huyện đường thẩm vấn. Trên công đường, lão ông thành thật kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, huyện lệnh khen ngợi lão nông và nói làm việc thiện ắt được phúc báo. Đây chính là món quà trời ban cho ông không người ngoài nào có thể can thiệp và trách phạt người hàng xóm xấu tính. Qua câu chuyện này có thể thấy câu nói của người xưa hành thiện tích đức không phải hoang đường, ngược lại còn vô cùng hợp tình. Hợp lý Đây chính là đạo lý mà người thời nay cần theo đó học hỏi và nghiêm túc yêu cầu bản thân. Tiền bạc là do đắc phúc báo mà có Cổ nhân có câu nói Tiền có 8 chân nhưng người chỉ có hai chân Cổ nhân cho rằng tiền có thể từ bốn phương tám hướng mà đi Nên tiền có 8 chân Tuy nhiên người chỉ có hai chân Muốn đuổi theo tiền thì khó khăn vô cùng Tại sao có nhiều người sống hành ác Mà vẫn có được sự giàu sang phú quý Điều này chẳng phải phản đảo lại với lý lẽ thiện ác hữu báo đó sao Quả nhiên những người này họ đang làm điều tổn đức nhưng lại đang được hưởng phúc. Thật ra những thứ mà họ đang tận hưởng là do phúc phận từ đời trước tạo thành tương lai, khi đã hưởng thụ hết cái phúc tự thân ấy sẽ chuyển sang hoàn trả nợ nghiệp. Phật gia giảng nhân quả luân hồi cũng lại là ý đó. Đời này tạo phúc không hưởng thì dành đời sau. Đời này tạo nghiệp thì đời sau quả báo. Nếu một người đắc phúc báo sẽ ảnh hưởng tới phú quý của cả gia đình.